Oh, bông hoa rừng bên suối em hái về tặng anh suối khe rỗ trong rừng in bóng đường vào khe rỗ khe rỗ cách đây mấy trăm mét nữa nói câu gì nhờ tiếng rừng thầm thì nói dùng ta rừng ơi một trong tiếng ờ, vỡ ngàn vi vu xanh ngắt chập trùng vỡ mu ơi anh kiềm lấm giữ rừng giữ cho màu xanh quê hương giữ cả tình ta hát rừng chiều bàn tình ca ngân nga ơi sơn động đẹp giấc bàn tình ca bông hoa rừng bên suối em hái về tặng anh suối khe rỗ trong sông in bóng hình đôi ta ánh mắt em chăm chứa trầm đón tôi nhờ tiếng rừng nói rừng ta trong tiếng hoa ngàn xanh mắt chập trùng cơn ơi anh kiềm lấm giữ rừng giữ cho màu xanh quê hương giữ cả tình ta đến với rừng khe rỗ đến với cả tình yêu ơi an lạc rừng chiều bàn tình ca ngân lang ơi sơn động đẹp giàu bạn tình cá vang xa ơi sơn động đẹp giàu